chào các bạn các bạn hiện tại bây giờ là tối rồi ha cũng gần ha sắp tới Halloween rồi nay mình sẽ làm cái clip là nướng à, bắp bóng đêm nha, nha các bạn thì bây giờ mình than thì mình cũng đã chuẩn bị xong rồi nha rồi là mình sẽ bắt lên là nướng thôi đây, đây bắp nha mình sẽ lọt sẵn luôn mình vừa lọt mình vừa nướng nha các bạn lỡ tay mình bẻ luôn cái cùi rồi okay, bỏ lên đi quên nữa nướng cái bắp này mình phải để luôn cái cùi lão mua cái trái sâu luôn rồi đây, cắt bỏ sâu rồi để trong à, nó nó đen đen, đen không biết nữa. ăn luôn nữa đó khóa lên à mình quên nữa nha cái này là hành phi ờ, với ờ, dầu nha các bạn cái này có thêm là tép nha này có thêm tép nên mà ăn vô coi nó như thế nào nha coi nó lạ gì không mình bỏ này rồi giờ mình nướng nha nó chín thôi Đây, bạn thấy nó đổi màu nè quay quay quay lại gần đây thấy không ở đây nó chín lên nó nó màu hơi đậm đậm hơn nè còn này nó đục đục là là, là chưa chín rồi, mà gần chín rồi đó mấy cùng lông nó quéo hết luôn à than nóng mày mấy này mấy bạn nướng bắp là mấy bạn phải cho than nhiều nha nó màu chín chứ mà than ít là thôi là xong luôn á nó, nó gần chín rồi nè nó màu đen đen đen vậy là được rồi nha chuẩn bị mình khuếch à, dầu rồi lên được rồi đấy mình cho nó đều đi nó màu chín than này là mình thấy nó còn ít đó nha thêm một chút nữa rồi bắp chính rồi nha các bạn giờ mình sẽ lấy à, mình khoe mình sẽ phát mặt à, mở lên nha đây mở ha mình sẽ à, dầu chứ mình sẽ chi dầu lên trước nha để một à, một tí nữa mình sẽ lấy dắt mã hành lên sau nha nhìn ngon quá ngon quá các bạn ơi không Đó. quá mình tắt cho bạn nè rồi mình sẽ chở nha Đó. đi theo đó rồi cái đây chưa chín lắm rồi thơm quá chậu nó rút hết luôn mà mới thay xong giờ nó khô rồi à. ha. gần chín rồi nha rồi đó Rồi mình sẽ chi uh, à, mã hành lên nha ngon ghê chưa rồi khổ quá chính rồi nha các bạn giờ để mình thử luôn nha thử tại đây luôn ha thơm ghê luôn á Ừ, ừ. ngon ghê không bạn này à, không chín này không béo béo hơi mặn mặn của tép nè bạn ừ. Ừ. chất mã này mình chi lên được luôn nha Rồi mình ấy nó chín này mà mình mở hành này đây ừ. bắp nướng này ăn phải có là mỡ hành như là mới nó mới ngon nha đó thử nha uhm. ngon quá bạn uhm. ngon ghê lắm clip này quay à, lúc buổi tối giờ cũng khoảng tầm 6 bây giờ và có gì mà hình ảnh nó hơi kém mấy bạn không cảm nha thì mình đến làm cái à, bắp nướng bóng đêm này vào buổi tối thôi ừ. nên mình chở cái này không nó, nó khét quá cho mé ha nó chở nó khét à Đúng. Đó. cái hông là rắn nó khét hết luôn nha mày thì à, clip hôm nay mình xin kết thúc tại đây ha à, nhân ngày Halloween thì mình cũng làm một cái clip gì đó để cho có không khí tiếng nha các bạn ừ, mình xin chào các bạn nha